ngày được làm hoàng đế, cai đầu dài tham vọng muốn chinh phục và mở rộng lãnh địa của mình. Để thực hiện tham vọng cháy bỏng ấy, cai đầu dài tập hợp binh quyền chinh chiến khắp thiên hạ. Những năm sau công nguyên cai đầu dài cùng với đội quân thiện chiến của mình tiến sâu vào sa mạc để rồi nhận về một cái kết thê thảm. Đội quân của anh đa phần tử trận, số còn lại bỏ mạng vì thời tiết quá khắc nghiệt tuy nhiên với bản năng sinh tồn thần kỳ, cai tóc dài một mình sống sót. Theo cách nào đó xuất hiện lão bò cạp khẩn cầu, hiển linh lời thỉnh cầu, đội quân bò cạp kim tự tháp hiện diện giữa ốc đảo sa mạc. Các chiến binh mình người đầu xóa tấn công vào thành quét và cần quét thành bang Ai Cập khi hoàn thành sứ mệnh đội quân bò cạp mình người đầu sói được thu hồi trở lại. Trở về với hiện thực vào những năm trước chiến tranh thế giới thứ hai, sau những năm tháng thám hiểm thú vị, Nick và Inerling đã cùng nhau ấy ấy và sinh ra cô nhóc kháu kỉnh tên là Aileo, một sản phẩm ngoài mong đợi. Chuyến thám hiểm này, Nick và Inerling đưa con đến khám phá những di sản Ai Cập cổ đại ở ốc đảo do cai đầu dài vua bỏ cạp ngày xưa ngày xưa chiến trận. Theo đít cô vợ chỉ dẫn, Nick ra tay đập phá một bức tường, bên trong toàn bò cạp và sọ người, vãi cả quần. Inerling cảm thấy nơi đây khá quen thuộc. Ôi giời sao nhiều bò cạp quá chừng sao mình thấy quen quen mọi thứ cứ lờn vờn trong đầu. Cô chạm vào một cái gì đó bỗng nhiên cánh cửa mở ra, Nick soi bó đuốc sâu vào trong, quả thật một mật thất hiện ra trước mắt khi Inerling tiến đến, mọi thứ trong đầu cô bỗng nhiên thay đổi một cách ngỡ ngàng thực thực hư hư, mơ mơ màng màng đến gần chồng cũng không thấy ổng đâu. Xuất hiện những kẻ lạ mặt, hiện hữu bóng biến mất, rồi Nick cũng hiện ra, mọi thứ trở về hiện thực. Những thứ ảo giác này khiến Inerling hoang mang bối rối, bởi nó giống hệt trong giấc mơ của nàng, trong lúc Nick không biết làm sao để mở cánh cửa. Thì Inerling vội tiến tới cô chạm vào mọi thứ cứ như đang ăn bánh vậy, thật nể vợ luôn, thật ra vợ cũng chẳng hiểu mình luôn ý thằng nhóc đang chơi đùa khám phá bên ngoài, bỗng nhiên xuất hiện ba kẻ lạ mặt vốn hiếu động nghịch ngợm chẳng kém thằng cha. Nhóc vội đưa nã bắn chim đùa chút thôi nào, treo treo, đáng đời nha con. Innerling vô tình mở chiếc hộp bên trong chứa đựng cái nhẫn kỳ lạ, rồi mọi thứ xung quanh rung chuyển như đang chôn vùi mọi thứ. Cô vội bỏ chiếc chiến lợi phẩm vào trong hộp, một dòng nước chẳng biết từ đâu lao tới trước sự bối rối hoang mang tột độ bởi nó như đang cuốn phăng đi mọi thứ. Đôi vợ chồng trẻ nắm tay nhau cùng mang theo chiếc hộp bỏ chạy với hy vọng sống sót nhưng trước mắt họ như một cơn hồng thủy hung dữ dồn họ vào nguy hiểm không lỗi thoát. Dòng nước cứ nhấn chìm nhấn chìm hai người không còn ngóc đầu lên được nữa, trong khi thằng nhóc đang mắc kẹt ở ngoài kia. Cơn địa chấn làm nó treo đảo, anh chàng bất thần chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, một dông chuyển tiếp cậu nhóc thẫn thờ ngơ ngác. Tuy nhiên, bản lĩnh đã khiến mọi người phải thán phục. Cây trụ đổ ngã chú nhóc vội chạy tới dùng hai tay đỡ lấy, quá ngạc nhiên với sức mạnh phi thường, Sức nặng mỗi lúc khiến nhóc buộc phải buông tay, vô tình hay hữu ý đã đập vỡ bức tường mở ra lối thoát cho bố mẹ cậu. Quả thực con hơn cha bố mẹ được nhờ. Vào lúc này tại một khu dân cư của người đã mất nhóm người đang đào đào quốc quốc khai quật một khu lăng mộ, họ tìm thấy cuốn sổ vuông vắn, hình như vẫn còn thiếu thứ gì đó. Họ vừa bước xuống bất ngờ xuất hiện rung chuyển từ một nấm đất nằm ngay chỗ đang khai quật. Đàn bò cạp đen óng ảo ạt chui lên khỏi mặt đất khiến mọi người chạy toán loạn một số người không kịp đều bị chúng chui vào trong người bò chạy trông đáng sợ vô cùng. Cũng may có súng phun lửa ra thiêu chết đàn bò cạp kia, một phân hú vía, rồi đào sới được một hiện vật quý được cầu lên, mọi người bất thần. Tuy nhiên, điều cần đã có, nhưng chìa khóa vẫn còn thiếu. Tức tốc một nhóm chom chìa được cử tới London Vương quốc Anh, cảnh vật trong thật nghi nga, trắng lệ với hy vọng chom chìa được chiếc vòng thần bí đang trong tay nhà cậu nhóc, trong khi hai anh chị đang mớm cơm cháo cho nhau. Chuẩn bị ấy ấy thì thằng con không ai chơi cùng đã vội lấy chiếc vòng da đeo vào tay đầy phấn khích, bất chợt hiện ra một đoạn phim về kim tự tháp và ốc đảo của vua bọ cạp cai đầu dài tại sa mạc. Cắp, tôi nhớ không nhầm cái vòng ấy vì tôi thiếu nợ nên đã bán nó cho một người chơi đồ cổ rồi. Đúng lúc đó, nam chính xuất hiện bọn giáo phái đã quay sang tấn công anh. Anh ta tóm lấy con rắn bằng tay không và phóng dao giết chết một tên áo đỏ. Bên cạnh đó bọn họ cũng tìm thấy Lin và Alex, để bảo vệ con trai cô ấy cũng rút kiếm và sẵn sàng khô máu với chúng. Đúng lúc này anh sắm mặt cũng xuất hiện ra tay giúp đỡ mẹ con cô nhưng cô cũng dũng cảm chiến đấu đến cùng. Đúng là con cháu bà Trương bà Triệu là đây, bà liều mạng với chúng bay nên cô ấy bị đánh bất tỉnh. Chúng mang Evelyn đi theo, rồi bỏ chạy. Vì mục tiêu này bọn trung chìa giáo phái cũng giúp quân về đại bản doanh, để lại mỡ hỗn độn. Update giải thích mọi chuyện rằng Evelyn đã bị giáo phái Ai Cập tà đạo bắt đi rồi, vì bọn chúng muốn làm sống lại mù típ đánh bại vua bỏ cạp. Khi đó tôi mu tết sẽ chỉ huy quân đội của Anovit để giúp họ chinh phục và thống trị thế giới. Họ được giúp đỡ bởi sự hóa thân của Nam Môn. Alex bảo rằng chiếc vòng vẫn đang trong tay con và đưa ra cho mọi người thấy. Để giải cứu Evelyn và ngăn chặn thế lực bóng tối, họ ngay lập tức lên đường đến bảo tàng Vương quốc Anh. Ngay lúc này bọn họ đã hồi sinh thành công sắc ướp của Inhotep, sau đó chuẩn bị thiêu sống Evelyn thì bất ngờ ông chồng phi tới, giải cứu cô nàng của mình. Hai bên giải quyết mâu thuẫn bằng cách bàn độ súng rực lửa, như muốn thiêu đốt nơi này, thì sắc ướp, vội đọc thần chú, kêu gọi những linh hồn đồng loại tới giúp sức rồi bọn chúng há miệng kêu gọi, ê có gan thì đừng bỏ chạy. Nathan đã được đón bằng xe buýt xịn sò, cứ tưởng đã an toàn, những hay và luôn bọn người sắc ướp đã tức tốc phi tới, nhảy lên tường và đuổi theo xe. Chẳng bao lâu sau, chúng có thể tấn công vào bên trong xe, với móng vuốt chìa ra làm vũ khí chiến đấu. Cô nàng cầm súng lên nhắm thẳng vào đầu bọn xác ướp cho ăn kẹo đồng một lần lượt chí mạng, cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc. Đây là lần đầu tiên ông đi xe buýt và chắc chắn nó sẽ ám ảnh ông đến chết. Hai vợ chồng đang định dần dần tình tứ thì Alex bất ngờ bị những kẻ gian tà bắt đi. Rick cố gắng đuổi theo, nhưng họ đã đóng sập cây cầu mất tiêu. Cuối cùng, anh bất lực nhìn theo bóng cậu nhóc. Trong khi đó bọn chúng bắt Alex làm hướng dẫn đường đi dẫn bọn chúng đến với sa mạc AC để thách đấu với vua bọ cạp. Từ khi đeo chiếc vòng tay, Alex sẽ có 7 ngày để đến ngôi đền. Nếu không chiếc nhẫn sẽ hút hết sinh khí lúc đó sinh mang của Alex sẽ bị tiêu tan. Cùng lúc đó ma đạo sư xuất hiện và rút cạn sinh lực của họ. Nhờ đó, anh đã lấy lại được sức mạnh trở lại như xưa. Trong khi đó, cặp đôi tìm thấy người đàn ông một mắt và hối lộ anh ta bằng cây quyền trượng bằng vàng của Jonathan để nhờ anh ta giúp tìm con trai mình. Họ bay trên khinh khí cầu đến sa mạc Ama, con tàu của giáo phái đang làm theo chỉ dẫn của Alex. Cậu bé vào nhà vệ sinh và phát hiện bên dưới bồn cầu là một cái lỗ dẫn ra bên ngoài. Vì vậy, anh ta đã cố gắng di chuyển nhà vệ sinh để trốn thoát. Alex cố gắng chạy khi phía sau là hàng loạt đạn bay liên tục, nhưng cuối cùng bị MU Tép bắt được và buộc phải quay trở lại tàu. Đêm đó, MU Tép đã dùng cuốn sách của Thánh La Mã để hóa thân vào linh hồn của Namun. Tuy nhiên, anh lại vô tình khơi gợi lại ký ức về kiếp trước của Evelyn. Hóa ra cô là công chúa, vậy là Fortiri, con gái của vị pharaoh quyền lực. Chính cô là người phát hiện ra những kẻ phản bội, lừa dối cha cô và gọi binh lính đến bảo vệ. Đúng lúc đó, vì quá đau lòng mà Evelyn đã bỏ khinh khí cầu. May mắn thay, Rick đã kịp thời giữ lại đứa hoán đổi linh hồn cho Namun và khiến cô bé hồi sinh bằng một cách nào đó số phận lại lặp lại theo ý mình. Đã được định sẵn trong cuộc sống tình yêu. Tại mỗi địa điểm, Alex để lại tín hiệu cho cha mẹ mình. Abdes cũng đã gửi một bức thư bằng chim cú cho đồng bọn của mình để yêu cầu sự trợ giúp của họ trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, khi Alex tiếp tục để lại manh mối nhưng bị đội trưởng rắn phát hiện, anh ta nhanh chóng phá hủy manh mối và ham dọa Alex. Tuy nhiên, tôi mu tép e là để xin anh ta thả anh ta ra, sau đó cho cậu bé xem sức mình. Hóa ra anh ta biết trước rằng bố mẹ đã gần hết nên đã dùng phép thuật để tạo ra thác nước. Lớn nhân chìm khinh khí cầu của họ. May mắn thay, Toji đã kịp thời phóng động cơ tên lửa của khinh khí cầu, nhưng nó lại hết nhiên liệu giữa chừng. Khinh khí cầu rơi tự do xuống rừng và bị hư hỏng nhẹ. Ông Tập ở lại với hy vọng sẽ sớm sửa chữa. Khi không thấy ai, Huna Thắng cũng nhanh chóng lấy lại quyền trượng, sau đó tiếp tục dùng phương tiện để cùng mọi người đi ra bãi xe. Khi màn đêm buông xuống, nhóm của Reed đã mai phục sẵn trên núi chở người hộ tống, Alex đi ngang qua. Nhưng bây giờ các giáo phái đột nhiên dừng lại vì có điều gì đó không ổn. Một người đàn ông tò mò đến quan sát dưới gốc cây, anh này sợ tới mức tiểu ra quần. Cả bọn hô hoán nhau bỏ chạy. Một số người đàn ông bị giết, khiến quân đội bị thâm hụt đáng kể, nhưng những người được ướp xác nhìn thấy vết in sợ hãi, cúi đầu cầu xin tha mạng rồi nhanh chóng phi tang thi thể. Trong lúc hỗn loạn, Alex đã nhanh chóng tẩu thoát và kẻ thủ ác cũng đã tìm thấy cậu bé và đưa cậu về trong khi AB ở lại để chiến đấu với Lục Na. Một số binh lính giáo phái Ai Cập khác tiếp tục bị tấn công. Xác ướp lùn thành công. Võ Lâm và Juna bên trên xả xuống, liên tục hạ xuống. Cuối cùng, các giáo phái đã hoàn toàn chết, đưa Alex trở lại đoàn tụ với gia đình của mình, nhưng họ tiếp tục bị ướp xác. Cuộc tấn công của người lùn. Họ cong mông, lao đến ngọn núi gần đó và dùng đại bác phá hủy cây cầu. Người sắc lạnh cũng rơi xuống vực thẳm ánh mặt trời. Khi trời gần sáng, thời gian lên tới kim tự tháp chỉ còn tính bằng giây. Kim tự tháp Alex sẽ bị chiếc nhẫn hút hết sự sống. Vậy nên Rick mới vội vàng ôm con trai trên tay chạy thục mạng và chạy vào kim tự tháp ngay lúc mặt trời mọc và gỡ chiếc vòng khỏi tay Alex, làm cha thật không dễ chút nào. Tuy nhiên, bên ngoài lúc này đã yên lặng đón Tết, Nam Môn đã ra ngoài tháp, tận mắt chứng kiến Volin bị giết, hai cha con vội vã chạy ra ngoài coi như đã quá muộn. Sau đó, cô tắt thở trước nỗi đau và tiếng khóc nghẹn ngào của hai cha con. Bên trong, Kim tự tháp in cố gắng sử dụng phép thuật nhưng có vẻ như Anubis đã thức tỉnh với tất cả sức mạnh của mình để anh ta có thể trở thành người bình thường và hai bên đeo chiếc vòng vào và bắt đầu hồi sinh. Quân cho tay vào lỗ tượng thần, khi rút ra thì chỉ còn lại bộ xương. Anh ta lập tức lao vào ngăn cản để hai bên đánh nhau như những người đàn ông thực thụ. Nhưng khi họ đang đánh nhau, cậu bé làm mất cuốn sách và bắt đầu mày mò cách đọc bùa chú ở bên ngoài trận tuyết lở và đội quân cô gái cũng chạm trán với đội quân cô gái cũng chạm trán với đội quân chó rừng của Ano ở cả hai bên một trận chiến rất khốc liệt. Không lâu sau, vua bò cạp xuất hiện. Anh ta bây giờ là một con quái vật to lớn làm gián đoạn cuộc chiến, giữ chặt và in họa tiết. Cá chọc nhanh chóng quỳ xuống hầu hạ, hầu hạ. Vua bò cạp sau đó chỉ tay thì thầm. Rick đến đây để giết anh ta. Vua bò cạp nổi điên và quay sang tấn công. Trong khi họ chiến đấu, Alex cũng đã thành công hồi sinh mẫu hậu của mình. Cô quyết định đánh một trận sinh tử với Nam một lần nữa để lấy lại danh dự cho mình. Anh ta cao ngất ngưỡng thoát ra khỏi cơ thể quá dễ dàng khiến dầu thoát ra ngoài và bị nhân viên nhà dân phát hiện. A thần thực chất là một cây thanh giá thần bí có thể giết chết vua bỏ cạp. Anh chạy ra hướng dẫn Nathan mở ra nhưng chưa kịp làm gì thì vua bỏ cạp đã đến nơi. Hai người lại khoanh chân ôm cổ chạy, muốn cởi quần ra như bỏ cạp. Mục tiêu của nhà vua chỉ là một. Tôi đang lan man. Vì vậy, đến khi giữ được cậu, Jonathan đã thành công ở tuổi trưởng thành. Ngọn giáo anh tập trung cao độ và phóng nó về phía vua bọ cạp đang ngạc nhiên bị bịt miệng và con tôm đã tóm gọn nó một cách dễ dàng. Anh hướng nó về phía vua bọ cạp, tay mình đâm chết. Cuối cùng, toàn bộ đội quân cùng với linh hồn của vua bọ cạp bị đầy xuống âm phủ. Khi ông đạo bắt đầu tự hủy và kim tự tháp sụp đổ, cả sườn núi và linh miêu đều bám vào gờ của một cái hố dẫn xuống âm phủ. Trong tình thế hiểm nghèo đó, Rick liên tục cầu xin cô hãy trốn thoát trước khi quá muộn nhưng cô liều mạng chạy đến bên cạnh, anh nhìn thấy in bất cũng bắt trước và giơ tay lên nhìn Nam Môn. Làm ơn cứu tôi. Em yêu, hãy giữ lấy linh hồn của mọi người. Em yêu, hãy nhìn Nam Bun. Đi đi anh sẽ thấy mọi cố gắng của em dành cho cô ấy đều vô nghĩa. Cặp đôi Rick và Evelyn giờ đã bình yên vô sự. Cả hai gia đình Rick và Balin đều rời kim tự tháp trước khi nó bị nhấn chìm trong biển cát. Họ cố gắng leo lên cao nhất có thể để kéo dài sự sống và bị mắc kẹt trên đỉnh tháp đúng lúc một số ít đến khinh khí cầu đã được sửa chữa và giải cứu gia đình họ. Tuy nhiên, trước khi rời khỏi đó, Nathan vẫn cố gắng lấy được viên kim cương trên đỉnh tháp ngay trước khi ốc đảo và kim tự tháp bị phá hủy hoàn toàn, tất cả giờ đã an toàn. Họ ôm trầm lấy tôi di say đắm thay cho lời cảm ơn, chỉ cần xuất hiện đúng lúc đã cứu sống cả gia đình 5 người, người mà anh ta xứng đáng được trao tặng huy chương anh hùng xã điêu, đứng bên dưới cũng tạm biệt họ, rồi hai bên đường ai nấy đi. Phim đến đây đã hết. Cảm ơn quý cô bác, anh chị và các bạn đã xem và ủng hộ video hôm nay. Chúc quý vị cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Mong mọi người ủng hộ bằng cách đăng ký kênh để chúng tôi có thêm động lực ra tiếp những video bổ ích và ý nghĩa hơn. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Thân ái!